Vivo Và đây mình đang có mặt tại Mù Cang Trải Và bây giờ là lúc về rồi Còn tại sao lúc đi mình không đỗ lại đây Thì ờ, đón xem video nhá Hiện tại thì mình đang có mặt ở đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo Cảnh phía dưới kia thì uh, khá là phê Nhưng mà hôm nay nắng quá Bây giờ thì bọn mình sẽ đi tiếp Có người rất là may rồi Có một con số nào có thể tìm được ấy, anh đừng hỏi đi qua đều pha phạm một tí thì mình có dừng lại một chỗ này để lên đây để ngắm dưới kia leo lên kiểu gì ta chú hổ travel hello chào mọi người đến kênh của yến Vivo nhé lại một lần nữa mọi người vẫn nhớ anh ở cái vlog cũ đấy <laughs> Ồ nhưng mà sẽ là hai người ngồi trên đấy à? Có một người lái cho mình chứ, Đúng chứ sao mình biết lái Ghê thế nhỉ? Lo là ghê phết nha giờ bọn mình sẽ đi chơi Bọn mình đang ở đây là homestay Homestay cộng đồng à, Chiều nay bọn mình sẽ đi uh, Đi một chỗ nào đấy rồi Xong bọn mình sẽ đi lên chỗ vành móng ngựa Ai ai Cho em mượn Áo mình áo mình luôn Ê, sorry chị giống như là kinh quá chất chất chất chất chất chất chất lắm ôi cẩn thận ôi khiếp quá luôn đi bảo bé cười lên cười lên Cô tia quá trời ơi Ui nó cua ghê thật rồi Nhưng mà bẩn quá trời ơi Chân neo ôi nó bắn <laughs> Man mát Cả dưới khiếp cua sợ nhở Nó gấp quá nó cao Ờ à. giờ mới hoàn hồn các bạn ạ Thề luôn, thật sự mình không nghĩ là nó khó đi như thế Eo ơi, kinh quá Để lên rừng trúc đấy Nếu mà thuê dân bản chạy thì cũng kinh lắm Thật đấy, đúng rồi, đường phải như này thì xe ôm mới chạy được <laughs> May là đi dép nhá Khiếp Nẻ luôn á một cái này. nó mang con bỏ chợ rồi. Đấy đây, sắc xế. Cảm ơn nhé. Cái gì? Bí ngô. Bí ngô trên cây. Cây này chắc là cây hoa đào. Ấy. Tưởng cây quả đào. <laughs> Nếu mà bạn nào đam mê phim cổ trang thì đây. Đây là khung cảnh dành cho phim cổ trang các bạn ạ Xung quanh mình là rừng trúc Ôi xịn thật sự Wow, đằng sau lại hai ông chạy vù vù vù kia Đến chưa? Nó mà giơ tay lên nó tưởng nào? Xin nào nhỉ? Nó tưởng thế là nó hay đấy Nhưng mình không quay lên đâu Cầm lấy, ăn thử nha, Không có không có nhiều để cho đâu Lại một miếng ăn đi Mình thử ăn Ngon không? khó ừ. Ăn đi Bé mấy tuổi rồi? Đang ăn Em bé mấy tuổi rồi? Em mấy tuổi? <laughs> trơn quá dép trơn quá ẻo thế này mà người ta đi lên được thôi là sau mình sẽ không mà mình lên rừng trúc nữa ui Ủa, ui thế lâu Ủa, kiếp làm mình thú hồn tôi không hiểu đây là thời tiết kiểu gì các ông ạ vừa nắng vừa mưa tức thật sự bẩn kinh khủng Sợ thật đây đây là thằng anh mình đúng rồi năm chưa có quay sang đây không đó bây giờ cầm, thì mình sẽ đi, à? đi sang ứ ờ, ừ cầm chữ, hả đi được cầm đi được mình sẽ đi sang từ bên này sang bên kia nào? bên kia cánh đầu ui Cảm giác ảo thế nhở Ui chóng mặt thế Ui Ui Chóng mặt phết các bạn ạ Ôi, ô sờ kê Đấy, sau khi đi qua cầu thì mình bị ờ, trọng thương rồi các bạn ạ mình bị ờ, trọng thương rồi các bạn ạ chào buổi sáng các bạn Hôm nay thì ờ, trời hơi mưa Bây giờ là gần 7 giờ sáng Mọi người ở đây vẫn chưa dậy nữa <laughs> Ở đây <laughs> Ôi dồi ôi Chào buổi sáng, bây giờ là 7 giờ rồi bạn ạ <laughs> Hả? Ơ như anh làm gì đây? Đây đi mù căng trải đấy Thích chưa? trời mưa sướng chưa long ngủ có con sâu bò vào đầu dạ mù gan trải mù gan trải ở kinh quá nó mèo đấy cháu mèo nhà mình tự làm à vô cùng làm cho bán rồi hết mai táo mèo nhá bạn nào mà thích thì có thể đến nhà cô trọng nam đúng không ạ ở vùng căng trải các bạn đến đây mua táo mèo ngon tết giờ là 10 giờ sáng mà trời hôm nay thì không được đẹp cho lắm, không ủng hộ cho lắm Nên mà mình sẽ quyết định là sẽ không đi uh, ờ, mâm xôi hay móng ngựa gì cả Cái nơi mà mọi người đến mù căng trải đều phải check in ý Thì bọn mình sẽ bỏ qua Và bây giờ bọn mình sẽ đi uh, dọc đường về Thấy chỗ nào đẹp thì sẽ dừng lại Và... Trang Linh Vào cuối cuối cuối gần cuối vlog rồi mời các bạn uh, giới thiệu oh. Nào dạ, Hùng Chào các bạn, mình là Hùng Ở đây hơi tối rồi Chào mừng các bạn đã đến với Yến Vivu Ừ, Yến Vivu Liên quan hả? Ôi trời, vào đây bị tối rồi Không nhìn thấy cái gì nữa rồi Tối lắm anh ạ, mình còn sáng Anh xuất hiện nhiều quá rồi Thôi Chúng mình uh, đi Anh kín hết rồi, làm sao mà quay được Tí nữa sẽ quay sau Tạm biệt uh, homestay uh, cộng đồng Anh uh, Tiến Hè Các bạn đến Mù Cang Trải thì uh, nhớ vào đây nhá Một homestay rất là thân thiện Giờ mình đi uh, về đây Ít bài Mảnh đất của mưa giờ ạ nào đi thời tiết cũng như này Kiểu không bao giờ mình được ủng hộ ấy Hi, bây giờ đang là 12 giờ trưa trên đèo Khao Phạ nhưng mà anh em ơi nó, nó mù quá. Đây là cái mái tóc rất là đẹp đi được dầm mưa và đây đại yến đang bản ờ, thân à, mình còn chưa nhìn thấy gì à anh à quên à, mà mưa các bạn ạ tại vì sợ bị uh, sương mù nó sẽ ướt hết áo Ở ờ, dọc đây ờ, họ làm cốm rất là nhiều Đặc sản cốm tú lệ Và bây giờ bọn mình sẽ sang bên kia đường để xem họ làm cốm Và cũng như là mua một ít cốm về làm quà ấy bây giờ sao biết được vào các video sau vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Đừng quên để lại cho mình một like video và subscribe kênh nha. Bye bye!